Sau chia tay em thấy sao về cuộc đời em Có lẽ em đã khóc rất nhiều Có lẽ anh chẳng cảm nhận được bao nhiêu Điều đó anh không thể biết em mà Có lẽ em chẳng khóc chút nào Có lẽ em chẳng quan tâm anh ra sao Điều đó anh không thể biết em mà Vì giờ mình đã xa